nghĩ là em rất là hạnh phúc dạ. rất là may mắn à, có thể cái đường tình cảm mình chưa có chưa có tìm được một cái đối tượng nhưng mà yên tâm em còn rất là trẻ mới có 28 tuổi thôi tương lai còn rất là dài và chị tin chắc chắn rằng đến một ngày nào đó gần đây nhất chị mong là em <laughs> sẽ chạm tay được đến hạnh phúc của mình à, con trai rất là dễ thương đó là cái động lực cho mình dễ thương chân thành xứng đôi à xứng đôi và bây giờ chúng ta sẽ xem niềm vui này có nhân đôi lên hay không đối với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay hả màn xin giới thiệu bạn nữ của cặp đôi thứ hai xin mời bạn Dạ em chào quý vị khán giả, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh ừ. Chào bạn Bạn giới thiệu về mình, bạn tên là gì? Dạ em tên Đào, năm nay em 28 tuổi à, đào đang công tác ở đâu em ở nhà em buôn bán ẩm thực đó chị quán ăn hay em ẩm thực hay dạ ừ rồi bây giờ mình đợi bạn trai của mình ra nha mời bạn trai chào bạn chào anh Linh nhiều quà quá anh tên gì dạ em là lê hoàng vinh năm nay em 37 tuổi hoàng vinh làm nghề gì dạ em là tổ trưởng tổ bảo vệ ngân hàng sacombank có thể giới thiệu sơ cho bạn nữ biết uh, hiện nay cuộc sống như thế nào à, em thì à, đã có một lần à, lập gia đình và đã ly hôn được à, gần 3 năm và đã có một cháu hiện tại đang ở với mẹ của cháu cháu lớn chưa dạ năm nay được 8 tuổi không rồi đó là sơ yếu lịch của chàng trai bên đây còn cô gái thì sao đào mình có bao nhiêu mối tình rồi dạ em có một mối tình mà cũng đã kết hôn mà cũng đã gãy đổ à là bạn cũng đã kết hôn một lần rồi bao dạ. lâu rồi bạn Cả, ừ. chắc gãy độ cũng được 7 năm rồi đó chị Có nghĩa là lúc đó mình lấy lấy lập gia đình là còn trẻ lắm Bây giờ mình 28, 7 dạ. năm là 21 tuổi là đã, đã, đã, đã chia tay rồi dạ. Vậy là chắc là chưa có em bé hả? Dạ có rồi chị Có luôn rồi, vậy ừ. em bé bao nhiêu tuổi? Bé trai 7 tuổi chị Vậy lý do tại sao mình chia tay? Anh gia trưởng với lại không biết quan tâm tới vợ con ừ. Cứ đi ăn nhậu về là anh hại à, vợ con Rồi à, bây giờ mình à, mình mong muốn à, tìm được một một nửa của mình hiện tại cái cái chuẩn như thế nào chỉ mong muốn cái ờ, cái người sau của em là không gia trưởng đừng có keo cười kiệt với lại ờ, biết quan tâm chăm sóc gia đình như lại ờ, yêu thương mẹ con em ừ. những ưu điểm của bạn là gì em rất thích nấu ăn thích nấu ăn dạ điểm yếu của mình là gì em rất dễ xúc động thường những người rất là tình cảm hay là như vậy đã một lần là lỡ đò rồi chúng ta sẽ rút kinh nghiệm gì ra để ờ, chuyến đò sao cho nó trọn vẹn đi đến nơi đến chốn à, em với bạn bên đó thì cũng đã có một lần đổ vỡ rồi nếu mà có duyên thì ha, hai người gặp nhau thì sẽ cùng nhau vun đắp hạnh phúc mỗi ngày nó sẽ tốt đẹp hơn cần, cần người phụ nữ thế nào cần phụ nữ ờ, hiền đảm đang biết tôn trọng người lớn và lo lắng cho gia đình từ ngoại hình ngoại hình dễ nhìn là được bạn có những tật xấu gì có thể nói cho bạn kia biết luôn xấu thì em ngủ hơi hơi ngáy một chút anh ngủ ngáy hả hơi ngáy thôi anh bữa nào mệt lắm thì mới ngáy anh rồi tật xấu gì nữa dạ hơi em thì em hơi nóng tính một chút à, cái đó là phải rút kinh nghiệm đó dạ nóng tính có gia tính. trưởng không bạn dạ không chị ơi hãy bạn nói cái công việc bạn làm ẩm thực là cụ thể là bạn làm Em uh, buôn bán điểm tâm sáng tại nhà chị Có bữa thì em bán phở, có khi em bán cơm chiên dương châu ừ. Tùy mỗi ngày em đổi một món Mà mình là làm bán ăn sáng hay là bán cả ngày? Buổi sáng em bán ờ, đồ ăn sáng Còn chiều trưa thì em bán đồ ăn cho mấy đứa học sinh Chà vậy là cực lắm làm quần quật suốt luôn ha Dạ 3 giờ sáng đã vậy Mình làm mẹ đơn thân như vậy thì rất là giỏi đấy ừ. Bạn có thể nấu được tất cả bao nhiêu món? Cũng nhiều hả chị Món nhậu em cũng làm được Vậy hả? Dạ Anh có những cái ờ, sở trường nào? Thì em biết uh, chung hát thì cũng được mà không có hay Thôi kệ đâu cứ không hay mà không bằng hay hát cứ uh, coi như món quà gặp mặt đi Mình hát cho bạn nữ bên đây nghe một câu bạn bên đây buồn lắm Không có cười hát bài à, lâu đài tình ái hát Rồi. hát một đoạn anh sẽ vì em làm thơ tình ai anh sẽ gom mây kết hình lâu đài đợi chờ một đêm trăng nào tới đợi chiều vàng hôm lên làng tóc đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi chút xíu á mình gặp bạn gái bên kia đó giờ cao điểm mà chuẩn bị bấm nút hát bài này nha hôm nay à. anh có đi với người thân của anh không dạ em đi với chị gái của em chị gái hả à chúng tôi muốn à, nói chuyện một chút xíu với chị gái à, xin chào mc quyền linh với lại à, cát tường dạ chào chị à, giữa cuộc trao đổi nãy giờ thì chị cảm nhận thế nào về cô gái bên kia à, cô gái cũng dễ thương thấy ăn nói cũng duyên dáng ừ. cũng hiền lành chị có lo lắng là nếu như ờ, em chị đi một bước nữa là nó như thế nào không nếu mà hai bên mà tìm hiểu nhau nó chín chắn hơn để bước đi một bước nữa thì càng tốt dạ yeah. Dạ. à, xin hỏi bạn gái bên kia là bạn còn một người con 7 tuổi nhưng mà có đồng ý để mẹ bước thêm bước nữa không? Dạ bé cũng đồng ý anh Linh Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ em đi chung với ờ, hai người em gái của em với lại con của em À có con đi nữa hả? Đâu con bạn đâu? À bé trai ngồi đó phải không? Chào con, chào hai em Dạ em chào chị ờ, Cát Tường và anh Nguyễn Linh và anh chào anh Chào bạn Thế um, anh ờ. này sao, được không? Dạ, anh này cũng được Anh cũng hiền Anh hiền có đáp ứng cái ờ, những cái ờ, yêu cầu của chị em đưa ra được không? Dạ, theo em nghĩ thì à, anh cũng được 80% Và điều cái cửa ải mà sẽ vượt qua được đó chính là con của chị ấy Rồi chú Linh hỏi con này Con tên là gì? Long tên là vâng. long hả con học lớp mấy rồi lớp hai con có muốn mẹ mình lấy chồng không dạ muốn <laughs> nếu mà mẹ đi lấy chồng rồi con ở với ai ở với bà ngoại con nhìn chú này con thích không dạ thích cảm ơn con chị nghĩ là em rất là hạnh phúc dạ yeah rất là may mắn à, có thể cái đường tình cảm mình chưa có chưa có tìm được một cái đối tượng nhưng mà yên tâm em còn rất là trẻ mới có 28 tuổi thôi tương lai còn rất là dài và chị tin chắc chắn rằng đến một ngày nào đó gần đây nhất chị mong là em sẽ <laughs> chạm tay được đến hạnh phúc của mình à, con trai rất là dễ thương đó là cái động lực cho mình cái tường hay cảm động lắm à, mỗi lần mà thấy một cái người đồng cảm nào như vậy là cái tường cũng khóc và tôi tin rằng à, những người phụ nữ luôn luôn mạnh mẽ trong những hoàn cảnh thế này à, những giọt nước mắt đó nó sẽ là những động lực để chúng ta hướng tới một tương lai tốt tốt đẹp yeah. Dạ. hai à, em chị khóc rồi à, chị sẽ xem anh ấy nhưng mà chị không biết là bạn trai bên này có phù hợp với với, với em hay không nhưng mà chị tin chắc chắn rằng à, em sẽ tìm được hạnh phúc cho mình dạ yeah, em cảm ơn yeah, chị cười lên cười tươi lên có con trai rất là dễ thương Dạ, em chào chị dạ chào anh em có món quà em gửi cho chị à tưởng đâu tặng lộn người chứ cảm ơn anh gửi anh à, quyền linh thôi cảm ơn bạn nhiều nha à, hồi nãy giờ là là cũng xúc động quá nên không muốn nói được gì nhiều à, anh à, nếu mà bây giờ mà mình hợp nhau đó thì theo anh nghĩ thì bao nhiêu lâu mình có thể tiến tới hôn nhân trong được? khoảng một năm đó chị trong khoảng một năm bây giờ anh cũng có con rồi dạ. à, bạn gái bên đây cũng có con rồi thì à, nếu như mình lấy nhau anh có muốn có thêm con nữa không dạ điều đó thì chắc chắn phải có chị chắc chắn phải có anh không ngại ta nói con anh con em con chúng ta vậy ta dạ không vậy nếu mà mình chấp nhận đến với nhau thì nói chung con thì con con của cũng là con hết nãy con nó ở với ngoại nhưng mà à, bản thân tường không thích điều đó con phải đi theo mẹ phải có cha có mẹ anh có thể chăm lo được cho bé không dạ điều đó thì à, trong khả năng của em là chăm sóc được anh nói gì một câu với bé em nghe thử rồi mới làm mai được à, chú hứa à, thương con lo cho con trong uh, thời gian sắp tới cảm ơn chú à, cảm ơn anh rồi chúng ta kéo màn lên để hai người có thể gặp nhau và cùng uh, chia sẻ với nhau anh và chị sẽ có hai phút hai phút bắt đầu Từ nãy giờ mình ngồi cách nhau bức màn Anh cũng tâm sự rồi, em nghĩ gì về anh? Thì em thấy anh cũng ờ, chân thật Mà thấy ờ, tương tá thì cũng tương xứng với em rồi đó Cảm ơn em Theo quan điểm của em ờ, trong cuộc sống là mình cần điều gì nhất trong cuộc sống vợ chồng? Em cần một người chồng biết cách sống Và biết quan tâm tới gia đình Mỗi người đàn ông của em quan tâm gia đình là Em ấn tượng như là anh Quyền Linh Cảm ơn bạn nhưng mà anh cỡ khoảng cỡ 80 ờ, giống như anh quyền linh là ok rồi ok anh cũng uh, cũng có cũng có ký nghĩ như em cũng muốn mong tìm được một người bạn và một người vợ dạ. cũng biết chăm lo cho gia đình và uh, lúc nào cũng biết nghĩ gia đình chia sẻ với mọi người là kính trên người dưới là điều anh uh, quan tâm nhất những chuyện đó là cái đó là em làm được hết ok thì anh nghĩ với anh với em thì cũng có duyên gặp nhau ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái cuộc hẹn hò dạ. và sẽ cùng nhau vượt qua những cái thử thách mà nỗi đau mà anh với em phải gánh chịu trong thời gian qua. Dạ. Nãy anh Quyền Linh có nói là khi nào em với anh nhìn mặt nhau đó, anh hát bài gì đó anh hát đi. <laughs> anh sẽ vì em làm thơ tình ai Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài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 cái con đường của mình còn lại là điều quan trọng lắm suy nghĩ cho kỹ lâu đài tình ái có được xây hay không một hai ba chúng ta có thể nắm tay nhau để cảm nhận về nhau xinh đẹp về bán cơm chắc đắt lắm nè à. <laughs> dạ đúng rồi đúng, đúng rồi về phụ bảo bán cơm bảo vệ luôn nha bậy bậy à giờ về phụ là nhiều khi bán ế <laughs> trời ơi chuyện bảo, bảo vệ, cứ làm bảo vệ bên đây tao bán cơm tao cứ bán cơm chứ mà về phụ rồi chừng bán không đắt nữa đâu con thấy vui không con hả con trai chúc gì với mẹ với chú đi chúc mẹ chú được hạnh phúc hay quá mình một cặp vé xem phim tặng anh chị hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều à, buổi xem phim để hiểu hơn về nhau chúc mừng anh chị chúc anh chị hạnh phúc đây là quà tặng uh, xịt thơm miệng thảo dược relax tặng cho anh chị dạ, dạ cảm ơn chương trình cảm ơn hãy nắm tay và đi xem phim em thấy anh nói chị cũng dễ thương à cũng vậy nếu mà em cho anh cơ hội á thì anh hứa anh sẽ lo em đến suốt cuộc đời trời ơi nè nè chị nổi da gà hết trơn luôn nè thấy chưa chị nổi da gà hết trơn luôn á người đàn ông nào mà nói chị câu đó thiệt á chị nhào vô chị ôm chị hôn cái chốc liền luôn thiệt sự luôn Dạ, em tên là Cẩm Vân, 24 tuổi Đang là mẹ của 35 đứa con Ồ, cô giáo giữ trẻ 35 dạ. đứa con một thân hình mảnh mai như thế này quản lý 35 em một lúc dạ. dễ thương nha quản mình lý thêm trai. người này đứa coi sao dạ, nha bạn trai mình <laughs> dạ em xin giới thiệu là em tên là Nguyễn Gia Quốc Giang Giang bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay 24 tuổi chị Nghề nghiệp là gì bạn? Dạ kinh doanh kinh doanh Cụ thể là kinh doanh gì? Dạ buôn bán nông sản À nông sản tức là lúa, gạo, tất cả loại trái cây này kia hả? Dạ Làm công việc đó bao lâu rồi? Dạ cũng được 4 năm năm rồi Vậy rồi trước đó là mình làm cái gì? Dạ em đi bộ đội xong rồi cần đặc đại xong rồi về xã làm được năm á Xong rồi em về làm về bà Về à. xã làm gì? dạ là trung đội trưởng qua cái môi trường quân đội thì à, chắc chắn cái bản lĩnh của bạn rất là tốt quê bạn ở đâu vậy dạ em ở vùng tàu á vũng tàu dạ wow em đang ở đâu dạ em ở bến tre chị bến tre với vũng tàu không cũng gần nó đi tàu cũng gần <laughs> rồi giờ hẹn hò sao trời bến bến tre đi ra cửa đại đi vòng qua vũng tàu <laughs> thôi không sao cái chuyện đó một hồi nữa mình tính sau em giới thiệu về à, những điểm mạnh điểm yếu của em trước đi em hay lanh chanh lắm tại lanh nữa nói chung là à. rất là nhoi <laughs> lanh tranh tài lanh nhoi nữa dạ em nhoi dữ lắm anh quyền linh thấy mấy đứa nhỏ nhoi sao là em nhoi y vậy mà em em nhoi không có chọn lọc bạn trai bây giờ nói chút xíu thì dù thấy bạn hơi căng thẳng chút xíu tình hình uh, sức khỏe ra sao ổn định ổn định ha nãy giờ uh, em nghe giọng nói của cô giáo bên kia thấy sao ngọt dễ thương dễ thương hả dạ mình muốn đi tìm một đối tượng như thế nào thì cũng minh thôi có yêu cầu ngoại hình gì không anh dạ không sao dễ vậy dạ à, trải qua mấy mối tình rồi dạ hai hai rồi mối tình dài không dạ mối tình đầu tiên là 4 năm mối tình hai là được chắc năm tháng lý do 4 năm tại sao mình lại chia tay dạ đi bộ đội à, à. xa mặt cách lòng dạ. ủa mình đi bộ đội mấy năm dạ hai năm chị rồi hai năm ở nhà bạn gái là có người yêu khác dạ rồi mối tình tại sao có 5 tháng phải chia tay dạ bạn nó nhỏ con quá nhỏ con quá chia tay hả không bạn chưa chia tay chứ em chia tay đi với em ngại bạn có đối xử tốt với ta không hay là ta lấy cái cớ đó thôi quá tốt luôn anh quá tốt luôn hả dạ à. nhưng mà giờ tôi hỏi thiệt về bạn lên đây bạn tìm bạn gái tìm vợ bạn không có đặt ra một cái tiêu chuẩn gì hết trơn trọi hả dạ cao mét tám trở lên được là chị mà em cao có mét năm ba anh ơi cũng được em không sao cả dạ dạ không dễ dãi lắm mà hỏi nó cho vui vậy thôi nè bạn ở đây giờ rung hồi hộp lắm gì cũng được hết trơn á còn gì nữa không em dạ về tính là được chị đừng có keo kiệt quá cái đó dạ, vì... sợ anh mới đúng ừ bạn gái phải sợ bạn trai keo kiệt mới đúng chứ em thoáng làm chị ơi thoáng lắm hả dạ mai mốt lấy nhau về tiền bạc ai giữ dạ giờ vợ giữ ha còn lúc làm bạn gái thì tiền bạc ai giữ cho cho bạn gái gì luôn quá xạo nữa em nói thiệt thiệt hả dạ ủa là sao là sao bây giờ bây giờ yêu nhau thôi là cũng tiền bạn gái giữ luôn hả dạ thì chơi rồi mà gái giữ dạ. ủa tại sao dễ dãi vậy à không biết em có khuyết điểm gì không giống như là nó ngọng thì đâu ngọng đâu anh nghe nó hơi khó chút xíu thôi rung lắm hả dạ thôi bộ đội gì mà rung vậy mạnh mẽ lên coi gì? hỏi thiệt nè dạ. trong người có bị gì không dạ không đâu đứng lên đứng lên xoay vòng coi không độ mà không độ mà làm gì dễ dãi vậy trời đất ơi ế lắm không dạ không không ế lên đây làm chi kiếm vợ chị Tại sao không tự kiếm đi đã à, kiếm ra chị thì là ế dạ nói nghe nè cô bên đây cũng nhỏ con dạ sao có vấn đề gì không dạ không sợ bạn anh nói thôi chứ em sao em cỡ nào cũng được hết trơn phải không dạ Thì nào đám cưới được cuối năm thì có chuẩn bị gì chưa dạ rồi có cái gì nhà cửa xe cộ Hú! nhà cửa của ai ba cho cho chưa dạ rồi có đủ hết rồi ha dạ nhưng bây giờ cái vụ mà người ở nơi này giờ trong lúc hẹn hò này nè rồi mình sao thì tháng sẽ ba lần tháng xuống một lần à tháng xuống một lần ít quá vậy đó dạ hai lần chị hai lần ha dạ em có dạy gái không dạ có có hả ê giờ đang yêu nhau có tiền đưa bạn gái giữ luôn hả dạ. trời vui vậy <laughs> mọi người làm chứng giùm em nha thiệt luôn hả bây giờ thí dụ như có 10 đồng mà đưa bạn gái giữ mấy đồng trong 10 đồng luôn thiệt không trời ơi thì đi chơi mà gái giữ cho chắc đi Trời ơi, lần đầu lần đầu tiên nghe người vậy luôn á. Trời móc bóp được bạn gái này muốn xử lý sao xử lý cho nó dạ. gọn. Mà thật em... sự trong bóp có chừng hai vài chục ngàn thôi. <laughs> không, cái vấn đề em không quan trọng trong bóp có nhiêu tiền, mà quan trọng cái tâm người ta đưa cho mình bao nhiêu phần trăm là cái tâm đó mới là quý. Không tâm tôi tính hết trơn rồi ông ơi. <laughs> Nhưng mà đưa à có nghĩa là đưa bạn gái được hết không hay là đưa mớ còn nhiêu dấu giếm ở nhà. Dạ, dạ, dạ giấu ít. Còn có dấu hả Mày, mày có cái gì nó giấu mình hay sao ta? không có gì chị. Thiệt không? Dạ thiệt. Mạnh khỏe. Dạ thấy chị cái tường sợ quá lo sao? dạ <laughs> anh tập luyện dữ lắm mà lên đây xong Tập luyện gì? Giống như là anh nói trước gương vậy Ồ, nói gì đâu, sao đâu ra giờ bè gương gương đó, nói thử coi Hôm qua tập sao? <laughs> Hả? Dạ lên gương kêu là lên chào con giả, lên chào chị xong rồi hỏi bằng nữ rồi À cứ ngồi nói nhảm nhảm vậy đó hả? Dạ Ủa làm gì mặt đỏ vậy? Biết cỡ hả? Thôi đừng có chọc tao hoài nữa mà, được rồi Anh dạ, dạ, này vui mà, vui, vui Chọc tội nghiệp á Ha, thôi im để anh coi dễ thương mà gái sao dễ thương mà dạ vấn đề là ví dụ đưa tiền cho người yêu giữ đó được vụ đó được á <laughs> dạ à, chào chào cô giáo dạ dễ thương nha anh kiếm bự con lắm anh phải che mà... chở cho em là mưa gió bão bùng gì đó quản lý ba mấy đứa nhỏ đó dạ. còn đứa Chị dạ, nhỏ đây quản lý chắc cũng được đó bạn không thích gì ở người đàn ông dạ em ờ, không thích ờ, bạn trai ghen tuông bạn trai có ghen không dạ có có hả dạ ghen dữ không ít không ít thôi rồi gì không thích bạn trai gì nữa dạ không thích hút thuốc có thuốc không dạ không với lại em thích bạn trai của em là phải uh, sạch sẽ dễ nhìn biết quan tâm người khác bạn trai có sạch sẽ không dạ có anh có luôn quan tâm với bạn gái không đưa dạ. bóp luôn là quan tâm ừ, quá được rồi. lắm được cái vụ đưa bóp là tôi chịu vậy là đủ rồi ha còn gì yêu cầu nữa không ba em á là nói là phải cao một mét bảy trở lên mới cho quen kiểu như sao này cái hiện à? nội giống á em em em nhỏ con quá này dư luôn á bạn trai đủ thể ẩm em chạy vòng vòng cũng được nữa <laughs> không có lo có cái gì đâu nữa mà lo mọi thứ là bề ngoài là hoàn hảo hết trơn rồi đó không rất là phong độ chúng ta sẽ gặp gỡ người thân của hai bạn xem sao được dữ lắm nha em có đi với ai không dạ có em trai với bạn thân em trai rồi thôi mình hỏi em trai đi à. nãy giờ em thấy thái độ của anh trai em sao vậy anh quá rung <laughs> ở nhà mình lắm mình miền lắm mà sao lên đây anh rung vậy chứ Em thấy à, chị gái này cũng dễ thương à Anh với em chị quen nhau rất hợp Ra đường thì nắng anh cha chị luôn Yên tâm Em có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ với uh, cô Út Rồi mẹ đâu ạ? À? Theo uh, ý của ba dân á thì nói là con trai phải uh, bự con mạnh dạng thì cha làm ủy ban xã thì cũng chịu những người bộ đội đảng viên thấy cháu đây á, thì cũng đủ chuẩn và đã đi uh, Ờ, nghỉ vụ đồ thì cũng rất là mừng dạ út thấy sao út út thấy sao út kìa Theo út út chấp mấy điểm <laughs> không biết gấp sao à cái gì cũng được mà hơi xa thôi à chừng nữa thì cũng sắp xếp thôi chứ bây giờ duyên nợ thì ờ, dù xa ở đâu cũng ừ, thành hết rồi chị dạ cảm ơn gia đình chúng ta sẽ có hai phút gặp gỡ nhau kéo màn nào hãy giải quyết chuyện yêu xa Em muốn quà tặng anh Dạ em cảm ơn anh à, Em ờ, có thể làm phiền anh là gửi tặng bó hoa này tới cho mẹ em được không Được Tại vì ờ, ngày mai là ngày sinh nhật của mẹ em Nghe ơn người bác À rồi con cảm ơn con Ngày mai sinh nhật bác con chúc bác uh, sinh nhật vui vẻ Vô gia sức khỏe Rồi à. cảm ơn con Dạ Trời ơi rung <laughs> Ông bự con mà sao không rung à, dữ To dễ sợ vậy Em thấy dạ. sao? Em thấy sợ Sao anh rung quá vậy? không biết làm như người nổi sải anh thấy em sao anh giờ thương đẹp gái ừ. em thì em nhỏ con quá những cái việc mà ở trên cao quá em làm không được nhiều khi á em giận dữ lắm thì có anh được anh à dạ à, anh quan trọng cái chuyện tuổi tác không vậy dạ? không anh thì không quan trọng vấn đề đó anh còn quan trọng chuyện gì nữa không Vậy em thì có buồn xịn quá như là tính toán cao kiệt như là mỗi lần mà đi chơi với bạn bè đông mình tính tiền này nọ á em chuyện đó không có ví dụ như có bạn bè thì em trả tiền là bạn gái em đừng có cằn nhằn á hả dạ à tưởng đâu tính toán hay đi chơi chung chia tiền nhau trả hai đứa anh <laughs> có định nói gì em không anh vuốt ngồi bên banh lâu ngủ giờ đó thật ra thì em à, tham gia cái chương trình này á là do mọi người ở trường suối hai lần đầu tiên đều à, nói chung chuẩn bị đi hết rồi tinh thần là vững chắc hết rồi này té xe cái xong rồi à, đến lần thứ ba thì em cũng chưa biết là được gọi nhưng mà trước khi mà em đi lần thứ ba thì em cũng bị té xe nữa rồi <laughs> anh thì thương chưa cái duyên đến với em khó lắm đó hôm nay cũng là sinh nhật của anh luôn hả vậy dạ, em cũng chúc mừng sinh nhật của anh bạn có món quà gì tặng sinh nhật cho bạn ấy không dạ em à, sẽ hát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 bạn trai cảm nhận như thế nào về món quà của bạn gái hay chị ý nghĩa là tí ra mua quà tặng lại mua quà tặng lại dạ mua quà gì bạn nữa thích gì mua tặng đâu hả hỏi câu này coi chừng à <laughs> tặng cặp nhẫn con cái ta có trời ơi mạnh quá thích rồi đó nha sói ca rồi đó nha em cũng có coi là cuối năm nay đám cưới thì tốt trời sao cái gì cũng phải coi hết trơn vậy rồi đẻ mấy đứa coi luôn coi chưa đẻ mấy đứa con chừng nào đẻ đẻ mấy đứa anh hai đứa à hai đứa em cũng thấy hai đứa được yên động viên cho được hai đứa thôi dạ em thấy anh nói chuyện cũng dễ thương em cũng vậy dạ. nếu mà em cho anh cơ hội á thì anh hứa anh sẽ lo em suốt cuộc đời trời ơi nè nè chị nổi da gà hết trơn luôn nè thấy chưa chị nổi da gà hết trơn luôn á người đàn ông nào mà nói chị câu đó thì á chị nhào vô chị ôm chị hôn cái chốc liền luôn thiệt sự luôn Thôi Bây giờ rồi. lo vuốt lỗ mũi hoài nói được câu đó đó Hay quá trời Đây, để tay nút bấm đi các bạn ba hai Đồn quá rồi một Hết thời gian <laughs> Cặp này nghe câu đó là nôn lắm rồi Hai người nắm tay nhau đi nào À em uh, dư sức để che chở cho cô gái ấy đấy ẩm cổ lên cái coi đây chưa ẩm lâu lâu chút ẩm tiếp đi ẩm nó nhận quà nữa tặng quà nữa ẩm tiếp đi thôi bạn thầy bạn cho bạn không cho hả dạ bà xã không cho này dư sức luôn không ẩm vòng vòng vẫn được đúng không dạ hả rung không còn rung không dạ được ảnh rung thiệt rung thiệt anh rung quá anh dễ thương ha dạ dễ thương Anh nói gì với ảnh đi nè nó câu nói câu nói hay quá anh hứa quá hay luôn Em nói gì đi Anh hứa thì em phải thực hiện được nha Anh ơi, Có ba con hứa với bác luôn gan ghê luôn Đây là những chiếc vé xem phim Tôi hy vọng rằng những à, cái gì mà đã nói nó sẽ trở thành hiện thực dạ. chúc các bạn hạnh phúc và em chỉ hy vọng em sẽ thực hiện được lời hứa với à, bác gái dạ. với à, bạn gái với vợ tương lai của em dạ. nha chờ tin của các em đây gửi tặng hai em nước xịt thơm miệng thảo dược Freelance. nào hãy dắt bạn gái đi xem phim đi dạ. Ừ, ngoại hình thì em thích bạn nam cao mét sáu đến mét bảy lại à, cao to đen mà không hôi ủa gì kỳ cao to đen mà không hôi bên kia thì sao cao có to, có luôn đen đen không được đen lắm mà không hôi hả mà không hôi hôi chờ chút biết rất là không, dễ, dễ thương. thương hai người rất dễ thương chúng ta mong những điều tốt đẹp đến với cặp đôi đầu tiên quý vị còn bây giờ thì sao nhỉ đến với cặp đôi thứ hai thôi đúng rồi hả mà mời bạn nam mời bạn nữ Thôi bây giờ à, hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi Mình giới thiệu lớn lên cho đối phương nghe luôn nha Mời bạn Dạ đầu tiên à, xin chào à, quý vị khán giả anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và bạn Minh bên bên bên cạnh <laughs> Bình tĩnh, bình tĩnh à, Em tên là Nguyễn Giới Thế Hiển Năm nay 26 tuổi à, Nghề nghiệp là quản lý nhà nghỉ Bên kia Dạ, em chào chị Cát Tường em chào anh Quyền Linh và chào các vị khán giả và bạn nam bên kia ạ. Em tên là Lê Thế Vi, năm nay em 23 tuổi. Em đang sống và làm việc ở Bình Phước. Công việc hiện tại của em là buôn bán tại nhà với uh, giữ nhà trọ cho mẹ. Ồ, một bên thì giữ nhà trọ, một bên thì quản lý uh, nhà, nhà nghỉ. nghỉ. Ủa sao có sự trùng hợp vậy ta? Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là dễ bắt chuyện với người khác, nhiệt tình với lại dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ với lại em giữ tiền rất là giỏi ồ giữ tiền rất giỏi cũng đưa cho em giữ tiền đó. vậy á hả đó điểm mạnh là điểm yếu vậy dạ điểm mạnh đó còn điểm yếu điểm yếu của em thì à, hơi nóng tính với lại à, em mua nắng thất thường lúc chui lúc buồn vậy đó bạn trai này điểm mạnh điểm yếu của em là gì dạ điểm mạnh của em là ừ, vui vẻ hòa đồng thích à, thương người thương người dạ còn điểm yếu của em là hơi nóng tánh hả trời hai bạn bạn nào cũng, cũng nóng, nóng tánh luôn hả hơi nóng tánh nhưng mà nếu mà quay qua làm chuyện khác thì xíu là quên liền à. còn gì nữa không <laughs> có tật xấu gì không tật xấu ờ, ngồi đôi, đôi, đôi khi ngồi cái đùi hơi rung quá đúng không dạ rung đùi này đâu có sao nhiều khi cái tâm lý mình nó ấy mình làm gì cho đỡ rung thôi à à, tình trường của hai bạn thì sao bạn gái em thì à, có hai mối tình rồi mối tình mới đây thì mới chia tay được à, một năm thì yêu cũng 3 năm nhưng mà yêu xa cái ghen quá là không tin tưởng rồi chia tay ờ xa là ở đâu lẫn thì bạn ở thành phố em ở bình phước ủa hiện giờ là em trai là đang ở đâu em thì ở à, tân an long an chị rồi bây giờ mình dự định là hai hai bạn nếu mà yêu nhau mình hẹn hò với nhau làm sao bao nhiêu lâu gặp nhau một lần có thể bốn ủa có thể một tháng gặp bốn lần cũng được tưởng tháng bốn lần. lần được không em tháng bốn lần là được không em dạ được bên đây kia hai mối tình bạn mấy mối tình dạ em chỉ một mối tình thôi à kéo dài khoảng 4 năm 4 năm lý do tại sao chia tay thì bên bên em phát hiện bên ờ, đàn gái ờ, chuyện nhỏ nhặt gì không đáng cũng ờ, đem những lời nói không hay là chia tay rồi đòi này đòi kia rồi em nhắc nhở nhiều lần rồi cứ tái phạm hoài nên em thôi em chịu không nổi nên quyết định chia tay chỉ có vụ đó thôi đó hả coi như là hở cái chia tay hở cái chia dạ, tay cái em? nhỏ không đáng cũng nói những câu không hay thôi à. bên kia nhớ nha nói một lần thôi dạ nói nhiều lần qua cũng mệt ta gọi là càm ràm đó giận hờn từ từ giải thích ha rồi hôm nay bạn gái muốn tìm à, người yêu của của mình như thế nào ừ, em muốn tìm một người là quan tâm em chăm sóc em chứ lại nhường nhịn em chút có không em cái chuyện đó em làm được làm được còn gì nữa không ngoại hình thì em thích bạn nam cao mét sáu lăm đến mét bảy lại à, cao to đen mà không hôi ủa gì kỳ cao to đen mà không hôi bên kia thì sao cao có to, to có luôn đen đen không được đen lắm mà không hôi hả mà không hôi hôi chờ chút biết chỉ của em mới kiểm tra được thôi mình có cái mơ ước gì đặc biệt không em dạ có em là hồi từ nhỏ rồi đến lớn là em ước là 24 tuổi lấy chồng em ước 24 tuổi lấy chồng năm nay 23 rồi dạ đúng rồi hỏi hỏi bên kia coi được không anh thấy được không anh ừ dạ được ủa cũng được được á được, được <laughs> dạ. có một năm nữa đó ước ước muốn ờ. lớn nhất cuộc đời người ta là muốn hai mươi bốn tuổi dạ kẹp, về bạn gái thì à, một năm tìm hiểu chắc đủ rồi à. nếu muốn cưới giờ nào cũng được à. nhà cửa rồi à, đủ hết đấy ha dạ rồi em muốn tìm một người bạn gái như thế nào dạ bạn gái của em thì à, yêu cầu của em đơn giản à ngoại hình thì cũng tương đối không ốm không mập nhìn cũng được được tròn tròn thôi Ờ. có, có gì em không thích ở người bạn gái không em chỉ không thích người bạn gái là toan tính ở núi này mà trong núi nọ đem chuyện ở nhà người già ra ở trong nhà ra nói chuyện ngoài á à. mấy bên ngoài thì không thích mình có mấy cái tính đó không em không em không, không thích nhiều chuyện ờ à. rồi để tôi qua tôi coi càng to càng tốt càng to càng tốt càng to cũng tớn <laughs> chà to quá có hơi đen đen hồi hồng chưa biết ủa sao em dễ quá vậy em ờ, chọn vợ là sao cũng được hết trơn nha hả mình dạ. không có đặt ra cái tiêu chí người phụ nữ như thế nào hay cái hình mẫu lý tưởng em không có em chỉ cần là lễ phép với gia đình em là được hiện giờ em đang sống với ba mẹ ba mẹ em có đưa ra cái tiêu chuẩn gì không hay là có ờ, không chỉ cần thương chồng thương con rồi ờ, biết chăm lo sắp sóc gia đình thôi rồi mình có cái định hướng tương lai mình kiểu như mình giảm bớt tôi gì không em dạ có <laughs> em đang chơi game mà đang chơi game á hả dạ khi chơi nhiêu mà sau khi chơi được nhiêu lúc trước thì em cân lắm nhưng mà người ta hay nói là em tròn thôi nói chứ ờ, tròn tròn gì được rồi Dễ vấn đề là ha. ốm chút xíu để giữ sức khỏe thôi ha để anh quan coi mắt đàn gái coi sao nha ồ oh, chào em gái dạ dễ thương quá ha anh ở bên đây anh, anh bự hơn em lắm em sợ không bự gấp đôi em không gấp đôi gấp luôn đôi đó gấp ba luôn á được trời ơi ủa sao khoái vậy hả ủa sao không thích người phải bự hơn em ôm xuống như lại ngủ ấm ấm <laughs> không có đâu cái này ngủ không ấm em ngủ mà lỡ anh gác cái là em em dẹp luôn đó nhưng bây giờ làm dâu á lo không ừ, không cô này giỏi mà Trời nhưng mà qua đây á ở nhà em cái thú của em là giữ tiền thu tiền mẹ giao qua anh kia chưa chắc là giao tiền cho giữ đâu ừ. buồn ha anh giao tiền em giữ mà anh anh đó tất cả những gì là thuộc về anh là thuộc về em hết trời ơi ổng gan quá à. nói đi nha không biết ông hỏi ba mẹ hỏi ba chưa mẹ chưa đó không dám nói giao cho vợ hết hôm nay có đi với người thân không em dạ có em đi chung với ba mẹ bà cậu à Trời Đó, có ba mẹ với cậu luôn khỏe luôn À, xin kính chào à, tất cả mọi người trong khán phòng à, xin chào à, mc xinh đẹp à, Cát Tường dạ, cảm và MC tài năng Quyền Linh dạ. à, tôi là ba của Thế Hiển dạ em chào hai bé. là cô bé bên đây là ba ba mẹ rất là dự ý đó còn ở duyên thì à, tính sao ha để nhận xét riêng thì cháu hiển thì ở nhà thì có cái ưu điểm là biết vâng lời cha mẹ phải là ai đăng ký cũng lên đây được đúng rồi thì đúng. bây giờ chúng ta hãy cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu à, được thì à, người lớn sẽ đi tới tiến tới và sẽ lo cho các con đầy đủ tuyệt vời Hôm nay bạn gái đi với ai? Dạ em đi với à, mẹ và bạn thân ạ Ồ, Ồ có mẹ, mẹ luôn hả? ha Chào cô. chào cô Xin chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường cùng quý vị Thí Bi có những à, cái ưu điểm là rất là ngoan và là lo cho gia đình chứ ta muốn làm một việc gì thì ta rất là cẩn thận và suy nghĩ về khuyết điểm thì thí vi nghĩ con một cho nên hơi nhõng nhẽo thích sự chiều chuộng dạ yeah. cô nhận xét anh rể tương lai bên bển sao ạ nhìn chung thì cũng được cũng xứng đôi nhưng mà chuyện tình yêu thì do hai đứa thôi dạ cảm ơn cô hôm nay à, hai bạn rất hạnh phúc khi có sự chứng kiến của hai gia đình hai bên còn bây giờ điều gì đến sẽ đến chuyện của các bạn các bạn tự quyết định nha người lớn đã có ý kiến rồi kéo màn lên mời hai bạn quà đang tặng cho ừ, cảm ơn anh em thấy anh sao dạ giống mẫu người em thích á anh thấy em sao em đi cũng dễ thương em hơi nhõng nhẽo được không càng nhõng nhẽo càng thích cái món quà này là ý nghĩa gì vậy em đây là em nhà muốn à, sau là... này là nếu mà thành vợ chồng ấy thì à, sẽ dẫn chãi tình cảm sẽ vững chãi một ngôi nhà đó à cái này em à, mua hả hay Không, làm em làm à rồi hai bạn nói chuyện với nhau đi ừ, ví dụ yêu xa vậy anh có ngại không không anh cũng ít khi đi chơi nhưng mà xa vậy cũng không sao có gì mình tìm hiểu thêm về biết thêm dự định à, đám cưới xong mình làm gì thì nếu mà cưới xong thì cũng không ra đang mộng ở đâu ở đâu thì tùy vợ mình quyết định đâu cũng được ở đâu có anh là ở đó có em là được rồi trời ơi ngào quá trời quá đất luôn dễ thương em gái dễ ờ, thương quá nhõng nhẽo ghê ở đâu có anh là có được luôn ở đâu có em là có anh đó mà rồi rồi định kế hoạch sinh con làm sao ừ. ước mơ của em là 24 tuổi lấy chồng rồi có ước mơ gì sanh con, con gì không đó. em nói với anh trai gái đi. gì nói luôn đi em thích ba đứa một trai hai gái nói với anh nói với anh có anh chịu không chịu không anh em sẽ em sẽ ra một đội bóng cũng được mà nhà dư mà dư em hát bài gì tặng quấy vậy Vậy em hát một đoạn thôi ha Rồi Hồn lỡ xa vào đôi mắt em Về đâu làng tóc xòa bên rèm Thầm ước nhưng nào đâu dám nói Khép tâm tư lại thôi Đường khuya vẫn chưa mở lối thôi vậy mở mở liền <laughs> mở lối ra liền bây giờ hai người nhìn thẳng vào mắt ừ. nhau kế hoạch rồi mình có hết rồi bây giờ mình nói cái cảm xúc của mình ngày hôm nay gặp nhau mình thấy đối phương như thế nào nhìn thẳng vào mắt cổ bữa nay lên đây anh cũng có ờ, cho mình một cơ hội rồi đó thì nếu em có chút gì đó rung động với anh thì hãy bấm không hỏi thì, thì ờ, thầy bấm bấm nút đỏ phía sau cái ghế á rồi cùng anh nắm tay anh đi hết đoạn đường còn chỉ nút đỏ nữa được rồi ơi thật là dễ thương quá đặt tay vào nút đen cái nút quá. đỏ này nha anh kêu bấm nhưng mà mình có thích mình mới bấm nha đừng có nghe anh suối nha chúng tôi xin nhắc lại các bạn bấm hay không bấm là quyền quyết định các bạn nhưng khi chúng ta đã chọn bấm nút chúng ta phải thật sự có trách nhiệm với cái bấm nút của mình ba tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định điều đó một hai ba hết thời gian tuyệt vời hợp lý nào nắm tay đi mày tới me tới mét cưng nắm tay mà em kiếm cái gì vậy hả Nắm, dễ thương quá bây giờ xin phép mẹ à, hôn bạn gái một cái à, đúng rồi cho con hôn cho hôn bạn gái bạn gái ai bạn gái của bác gái cái gì bạn gái của bác gái là sao cho con hôn bạn gái của e của con à. cho con hôn bạn gái của con cái nha bác đó cho rồi à, em cho không cho em cho từ từ để lâu lâu để lâu lâu để đó để nó chụp tấm hình bác gái dạ. bác có thể hai bà xui nói chuyện nhau chút xíu thế nào à, bác gái rất là xúc động ha ờ sắp rồi. sửa làm xui rồi dạ mình về ờ, tay này dạ therapy cho hai đứa con dạ. ừ, hy vọng là chị em mình tiến gần hơn và kết nghĩa suy gia lâu dài dạ quá tuyệt vời chà tôi nổi da gà hết vì giây phút này linh thiêng quá gái thấy sao gái cảm nhận như thế nào dạ em rất là vui ạ em rất là vui ha vui. cố gắng nắm bắt cái nhân viên này nha dạ hy vọng là em sẽ đạt được cái mong muốn ước mơ của mình chúc cho hai em mau sớm ờ, làm đám cưới mau sớm ờ, có ờ, tiếng trẻ em nhà này bự lắm đông người ở nha cơm đây cảm ơn các em đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống cinebox 212 để chiến thắng gửi tặng các bạn gửi tặng hai em nước xịt thơm miệng thảo dược relax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 Dạ do em sợ run quá em quên chị À là cầm theo giống như là bùa đó hả? Cầm theo để nhắc tuồng nói chuyện đó hả? Muốn mấy đứa con? Em thì hai đứa, đứa trai đứa gái Còn bên kia? Dạ em như cũng được Bây giờ em thích mẫu người bạn trai em là người như thế nào? Dễ thương giống Chi đi á chị Anh đem hoa à, à. của em Dạ em cảm ơn Trời đất ơi Đợi tao nhắc nữa thiệt á Có nghe bài đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn dạ, Chào anh Quyền Linh Mời bạn ngồi Chào chị Cát Tường Chào bạn à, Chào toàn thể các bạn Áo body ha Áo mũi ha Một mũi Bạn tên là gì? À, em tên là Duy Linh Anh là Quyền Linh Cũng Linh à, Bạn bao nhiêu tuổi? À, em 29 tuổi Em thì quê Bến Tre Bến Tre à, Em làm nhân viên văn phòng Linh Sáu Muối 29 tuổi Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu Wow, ấn tượng quá Chào em, em tự giới thiệu về mình Chào chị và anh Quyền Linh và bạn bên kia Em tên là Trương Hiến Vi à, Năm nay em 25 tuổi Và dạ, em đang làm nhân viên của công ty may mặc GG Rồi cầm cái gì đây? Dạ, do em sợ run quá em quên chị à là cầm theo giống như là bùa đó hả cầm theo để nhắc tuồng nói chuyện đó hả bây giờ mình nói một chút xíu về mình đi là một người đàn ông chạy chuốt thế này ha nhìn mặc áo body này kia rồi à, mượt mà quá đừng khen quá khen quá tôi chung qua tôi coi à nghe từ từ chưa từ từ bình tĩnh thấy mượt mà quá có bao giờ bạn có nghĩ là con gái à, họ thấy đàn ông mà mượt mà quá chạy chuốt quá họ cũng nghi ngờ chút xíu không có em là chắc 90% phần trăm đều nghi ngờ nghi ngờ về gì kêu không được men Trời ơi, ai nói vậy? À, nhiều nhiều lắm Nhiều đúng không? Không phải, tôi ý bằng nói là nhiều khi đàn ông chảy chuốt quá ờ, Ăn mặc nó điệu đàn quá Người ta nói mình chắc là đi cua gái nhiều hay là không có chung tình Em thích cái đẹp Thích cái đẹp, đẹp. Dạ. Một cái người như thế này tại sao là không có người yêu? Em thì thật sự từ trước giờ thì cũng có nhiều mối tình Nhưng mà à, em thì toàn là bị bỏ thôi có không có bị bỏ không anh giới thiệu kỳ vậy nãy giờ là sáu muối đẹp trai mà toàn bị bỏ là sao coi lại vấn đề nha đó là bí mật mà bí mật ừ. hồi tôi qua mà không đẹp mà không sáu muối là chết với tôi chết cái ông giới thiệu á à em trước tiên em tự giới thiệu về bản thân mình trước đi em quê quán ở thành phố hồ chí minh luôn ừ à, em hiện tại là con một em sống với ba mẹ cho nên em cần tìm người quê cũng ở thành phố hồ chí minh luôn á chị rồi mẹ có yêu cầu gì đưa ra không hoàn cảnh gia đình mình sao mẹ nói là thương và chiều chuộng em là được kinh tế ổn định kinh tế ổn định bản thân em thì ờ, em thấy người mình mình là người như thế nào giờ dạ, em do em làm về thời trang may mặc á cho nên là em hơi phá cách với so với người lớn cho nên là mẫu người mà em chọn thì ba mẹ không đồng ý ủa em chọn sao mà ba mẹ không đồng ý thì giống giống em vậy mà, nếu vậy thì ba mẹ cũng không đồng ý em luôn Dạ ba mẹ có la nhưng mà do là con gái cho nên cũng chiều em bảo ban Như bản thân em em nghĩ em là tốt hay là không tốt? Chỉ bề ngoài em vậy thôi nhưng mà thật sự là em hiền, em ngoan lắm chị Ngoan là ngoan sao? Ví dụ Em không có đi chơi khuya nhiều Em chỉ đi làm xong rồi về nhà hoặc là đi, đi ăn với bạn bè vậy thôi chị Mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Trước thì em quen một chị Hồi đó giờ có một à? Dạ Chia tay bao lâu rồi? Cũng khoảng 2 năm rồi chị Mà hai năm nay à, tại sao không ai, mình không quen ai? tại em cũng do đi làm không á trong chỗ môi trường làm việc của em có ai để... dạ không chị tại vì môi trường làm việc của em á toàn là nữ không à mà có người à, đàn ông nào dòm em họ giật mình chưa dạ rồi chị ờ, em có hỏi họ tại sao hay là em phải giải thích em không hỏi em không quan tâm chị mà nhiều người giật mình lắm đúng không dạ đúng rồi trời ơi cô nói sao bí mà à, bí ẩn quá vậy bí ẩn Nhìn lắm lắm hả bí ẩn lắm Rồi. đừng giỡn nha thấy em là chị nhớ là chị hồi xưa y vậy đó nhớ đoạn đường chị đang vừa chạy xe mà đoạn đường đó có hai cái tai nạn luôn mà chị biết lý do không chị thì đó người ta không ngờ á bất ngờ quá giống như mình người hành tinh xuống vậy á à, mà qua rồi xe chạy qua rồi nha à, đó vậy đó thì chị nhìn em y chang vậy luôn nên chị thấy rất là đẹp thôi bây giờ mình nói về cái sở trường của mình đi bạn có cái tài năng gì em thêm về uh, làm đẹp nói lớn cho bạn trai bên đây nghe nè yến vi bạn kia cũng nói nhỏ mà anh em đâu có nghe đâu rất là chặt chém em có sở thích là nấu ăn chị à, ờ, em thích nấu món hàn quốc đồ chay hoặc là đồ ăn trong gia đình thì em cũng thích tự nấu rồi vậy thì còn à, điểm yếu của mình đi ăn trong nhà hàng á dù sang trọng có nào em cũng để cái chân lên nay thì phải đi khám chứ mình còn trẻ phải coi bị gì phải có cái gì đó chạm sợi dây gì nó mới vậy chứ <laughs> dạ không chị rồi à, mình hỏi bạn trai xíu sở thích của bạn là như thế nào em thì thích nghe nhạc trữ tình à, thích chụp hình thích chơi thể thao như đá banh không thích gì à, đông ồn ào em thích yên tĩnh tí mình à, tìm một đối tượng cho mình với ngoại hình ra sao và tính tình như thế ngoại hình á thì à, cao ráo trắng trẻo ừ. đầy đặn tóc dài theo em quan niệm phụ nữ hiện đại là phụ nữ như thế nào phụ nữ hiện đại là không không ở nhà là làm nội trợ không mà có thể là đi à, ra ngoài làm việc um, ăn mặc thì có thể thoáng tí xíu không có kính cổng cao tường quá sexy tí cũng không sao à, bạn bên kia có thích bạn nữ mình nhuộm tóc không ạ nâu nâu cũng được tại vì anh cũng đang tóc nâu nâu nhưng mà đừng có ờ, vàng quá hoặc là đỏ quá à, em cũng đang nhuộm tóc vậy anh đoán thử em nhuộm màu gì vậy à, màu ờ, màu xanh rêu rồi. cho anh đoán lại lần nữa thì anh à, anh đoán không ra anh chỉ suy nghĩ ra là em nhuộm màu hơi hơi có ánh xanh xanh một tí thì gần đúng rồi dạ. bây giờ nếu mà quen nhau thì cưới liền không ừ, tìm hiểu kỹ chắc qua năm hoặc tết nữa cưới muốn mấy đứa con em thì hai đứa đứa trai đứa gái còn bên kia dạ em nhiêu cũng được anh tại em là con một á cho nên em muốn đông con thì vui chị nhưng mà bạn trai bên kia nói qua năm sau là đám cưới được mà đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa em thì cũng sài gòn thì em không có đủ điều kiện để mua nên mà em mua ở ngoài khu vực là là, là bình chánh kế bên long an á thì có nhà riêng em ở của mình chỗ đó cũng được rồi chỗ đó đất mắc lắm á bình chánh nó cũng thành phố hồ chí minh vậy không có đông vui giống như trời ơi còn đông vui nữa cô này lạ hết không chị trời không hồn tao ở bình chánh mà không không chịu là sao em thích chỗ náo nhiệt à chỗ vắng vẻ thì không có hợp với em anh kia anh thích chỗ vắng vẻ em thích chỗ náo nhiệt vậy không lấy nhau mọi người đi chơi kiểu yêu cầu nó thuyết phục em đi anh thí dụ giờ em nhìn em thấy em yêu ảnh rồi em có về đồng ý về mình tránh hở không xíu nữa em coi mặt đó bây giờ em thích mẫu người bạn trai em là người như thế nào dễ thương giống chi đi á chị thôi chị coi giùm em đi chị coi giùm ha trời đây ngon lành à chào chị ngon cũng ngon trời vậy mà không có buồn hả trước kia có giờ không có lý do tại không phù hợp bản thân em em có chung thủy không có nên là nãy như em nói là em toàn bị bỏ thôi tạm tin nha để tôi gán tôi thuyết phục cái vụ ra ờ, bình chánh uh, uh... ở ngoài là bình chánh vô cái hẻm long an lanh quá long an <laughs> em có người thân đi theo không có đồng nghiệp của em đồng nghiệp rồi xin chào bạn chào Trần Linh, chào chị Cát Tường Ở cơ quan thì à, bạn à, Duy Linh này có nhiều người phụ nữ nhìn không? Môi trường làm việc của bên em á, thì nhân viên nữ thì cũng nhiều Thì cũng nhiều bạn rất là thích anh Tại vì ờ, anh cũng rất là hòa đồng, dễ thương Và nói chung là cũng rất là ga lăng Rồi, vậy mà sao anh không chịu? Lý do? ở môi trường của bên em thì uh, nhân viên nữ nhiều và đa số là các bạn trẻ thì có thể là cái cái cái kinh nghiệm sống của các bạn không bằng có thể là anh cảm thấy là anh không phù hợp bạn thấy bạn bên kia phù hợp không Ờ, thì ví dụ như là trong khoảng thời gian mà nói chuyện hoặc là tiếp xúc với nhau lâu dài thì mới biết là như thế nào chứ không thể nào mà mình nhìn uh, hình ảnh ở bên ngoài của người ta như thế nào để đánh giá được em muốn nói với chị Vi thì nếu như mà so với những tiêu chuẩn của chị á em nghĩ là anh Linh đáp ứng được ít nhất là phải 90% cái yêu cầu của chị á Vâng, cảm ơn em Bây giờ mình đi có ai? Dạ hôm nay em đi với ba và mẹ em À có ba mẹ luôn rồi đâu ba mẹ Dạ chào cô, chào chú Chào MC Cát Tường, chào à, Quyền Linh Dạ, chào cô Dạ, trước tiên là con rất là ấn tượng với à, con gái của cô thế à, bản thân cô cô tự nhận xét về con mình thì cô thấy vi à, như thế nào ở nhà có một mình vi thôi nên là cũng ngoan hiền nói chung thì cũng nhõng nhẽo đó nhưng mà khuyên thì cũng nghe nhưng mà ăn thua là bạn nam này à, có biết uh, lẽ phải kính trên nhìn dưới biết uh, thương yêu vợ rồi biết ừ, lo cuộc sống gia đình thì những cái ờ, tiêu chuẩn đó thì rất là là là tốt thôi rồi cảm ơn cô bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau để hiểu kỹ nhau hơn nào kéo màn lên 2 phút dành cho các bạn bắt đầu Ủa, mình ở đây không có tai nạn ở đây không có xe chào em trắng tóc dài đẩy đà đúng như tiêu chuẩn của bạn đúng không nãy bạn diễn tả đúng luôn đón đón túng trúng đúng là hết luôn xanh xanh rêu đúng có luôn em cảm nhận thế nào về người đối diện mà thấy em thôi <laughs> dạ giống tiêu bi thiệt vậy là trúng rồi đó trúng rồi trúng rồi nhìn em rất là dễ thương trẻ hơn tuổi dạ em cảm ơn anh tính em hơi con nít cho nên là anh thì cũng hơi già già nên là có thể chịu được thì em thấy anh thế nào do ngoài sức tưởng tượng của em anh đem hoa theo à, anh anh anh của em dạ em cảm ơn trời đất ơi đợi tao nhắc nữa thiệt á à, cho em hỏi ba mẹ anh khó không ạ à, ba mẹ anh làm giáo viên nên là ừ, cái khung chuẩn nào đó nó cũng có cái gì đó nó khó khó nhưng mà càng ngày càng lớn tuổi anh thấy mẹ anh hình như khó hơn dễ hơn, dạ. dễ hơn giống như lúc trước anh không nhuộm tóc được nay nhuộm được màu này mẹ cũng ok không nói gì ba mẹ đều làm giáo viên hết đúng rồi ừ, mẹ em cũng là giáo viên cấp 1 á anh bác dạy ờ, lớp mấy rồi bác bác ờ, làm trong ban giám hiệu em nói chung là vi á nó làm ngành thời trang á nói chung là bác cũng không thích nó nhuộm đầu cũng vậy đâu gia đình cũng phản đối dữ lắm á nhưng mà ý thích chỉ chỉ nói là đẹp nói vậy là đẹp mỗi người có ý thích vấn đề chúng ta sống thế nào thôi còn à, không thể nhìn bề ngoài mà nó đánh giá được cái gì hết à, sẵn cho anh hỏi lương cái là gia đình anh thì hối đến có lập gia đình sớm thì em có nghĩ tới xa hơn dạ có nhà em cũng nôn lắm anh dạ anh ở xa vậy có đi đi chơi ở thành phố nhiều mà hầu như anh sống ngày anh sống toàn thành phố không mà chỉ cho tối anh về ngủ là ở dưới thôi vì về dưới thì có thể mình thoải mái hơn ví dụ như là không khí thoáng hơn rồi ờ, mình muốn tự kỷ gì đó mình tự kỷ cũng cũng không ảnh hưởng đến ai mẹ em nói em bị tự kỷ ừ, vậy là cũng có ba mẹ chia sẻ cũng đỡ anh tự kỷ nặng hơn anh tí anh về là đóng cửa lại vô mở nhạc sến nghe em thích nhạc sến không dạ em có nghe bài đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn hết thời gian rồi suy nghĩ thật kỹ nha chúng ta Đâu coi rồi. À, suy nghĩ như thế nào để quyết định có bấm nút hay không một 2 3 Hết thời gian Rồi chúc mừng các bạn à, Chỉ có một vài phút ngắn ngủi thôi Nhưng mà chúng ta cũng đã cảm nhận về nhau Cũng rất là nhiều Tôi hy vọng là các bạn còn tiến xa hơn nữa Trên à, cái con đường hướng tới tương lai thời gian em đợi chờ rất là lâu nên em còn tóc em dài rồi á à. <laughs> tóc em dài rồi mà mới em mới được kêu trời ơi Đấy. tức là khi đăng cái chương trình tóc như vậy đúng không dạ, dạ đúng ạ <laughs> tóc em ba phân rồi vậy là hiểu lâu lắm <laughs> công việc là mình đã có được gì rồi ờ nhà dạ, đất tiền tiền để đâu tiền trong người trong người kiểm tra kiểm tra cái móc luôn móc ra coi Trời ơi Trời ơi Gì 500 ngàn không vậy Trời ơi hơi khả dướng dướng người ơi người ơi đừng về mời bạn nữ bước ra sân khấu mời bạn nam rồi bạn nam với bạn nữ à, đã có mặt trên sân khấu rồi rồi bây giờ mời bạn nữ giới thiệu bạn nói to lên bạn tên gì dạ em tên là nguyễn thị úc thêm năm nay 34 à, tuổi vậy là nhà đông anh em lắm phải không dạ bốn bốn anh chị em là út rồi là mình này là vì ráng đó hả rồi à, úc thêm là quê ở đâu dạ em gốc là ở ngoài bắc ở thanh hóa nhưng mà đã chuyển vô bình dương từ năm 2008 bây giờ mình đang công tác ở đâu bây giờ em đang sống ở bình dương làm việc ở củ chi rồi bây giờ bạn bên trai bên kia giới thiệu về mình đi ạ À, em à, chào anh Quân Linh ạ. À, chào bạn. Em à, chào chị Cát Tường và chào bạn gái bên kia ạ. Em tên là Trần Đình Tuân ạ. Tuân. À, em đang công tác tại công ty OCI Việt Nam ạ. Em làm bên uh, khâu sản xuất. Sản xuất cụ thể là gì bạn? À, thuốc uh, bảo vệ thực vật ạ. À, thuốc bảo vệ thực vật. Dạ. Nhưng mà sao mình để tóc nó hơi dài vậy? Bạn nhiêu tuổi? Dạ, em 36 tuổi chị ơi. 36, 36 tuổi nhưng mà để tóc dài vậy nó ngứa ngáy giống gái quá sao không cắt đi cắt thì dễ thôi không có gì khó cả nhưng mà đây là cái tấm lòng của em khi mà em ra tham gia chương trình ấy, thì tóc em giống anh Quỳnh linh này ủa tấm lòng là sao tự để tóc dài tấm lòng cho chương trình là sao tức là cái thời gian em đợi chờ rất là lâu ừ. đến lúc mà tóc em dài rồi á <laughs> tóc em dài rồi mà em mới em mới được kêu trời ơi Đấy. tức là khi đăng ký chương trình tóc như vậy đúng không dạ đúng ạ tóc em ba phân thôi vậy là hiểu lâu lắm rồi đó <laughs> em đợi gần cả năm mấy ôi rồi cảm ơn bạn đăng ký năm mấy rồi hả dạ trời phải biết để dài chút xíu nó đẹp hơn <laughs> hay hay hay bởi bạn biết không chương trình đông lắm hiện nay là ờ có thể nói là các bạn trẻ đăng ký tham gia là không thể đếm hết được dạ nhưng mà em là người may mắn trong những số đúng rồi may mắn bởi vì tôi phải đi tìm những cái sự gọi là uh, hợp uh, hợp với nhau đó dạ. những cái yêu thích của bạn những sở thích bạn đưa ra hồi nãy ông thêm nói ông thêm bao nhiêu dạ. tuổi uh, từ ba tư ủa nếu ba tư thì mình cũng hơi lớn rồi ha mình à, đã đã đã, đã gấp rút chuyện gia đình à, kết hôn chưa đi coi bói người ta nói năm nay là năm tốt cho nên gia đình hối cho nên là cũng <laughs> coi bói mới mới lấy chồng hả thầy bói có nói là lấy chồng như thế nào không là tốt không thì nói là người lớn tuổi hơn thì tốt Ồ, anh anh anh anh kia có đi coi bói không dạ không em không có mê tín gì đâu anh chị ơi thì à, chủ yếu là cái tâm của con người đến với nhau đấy chứ còn tuổi tác thì không có quan trọng mình chia tay cái mối tình sau cùng này bao lâu rồi dạ chưa có mối tình nào hết 34 tuổi chưa có mối tình nào dạ tại sao nói chung em thấy cuộc sống độc thân cũng vui <laughs> vui xong ở độc thân luôn đi nhưng mà nó gia đình hối nhiều quá cho nên có hiện nó... giờ là giờ gia đình hối thôi chứ mình cũng chưa thật sự muốn dạ không cũng muốn rồi tại vì cũng lớn tuổi rồi cho nên giờ muốn ờ, cũng có người để mình tâm sự chia sẻ vui buồn mà hồi xưa giờ chưa có một mối tình nào hết á dạ là được nắm tay bạn trai chưa chưa trời ơi trời ơi hôn chưa trời chưa nắm tay lấy tay sao hơn biết đâu không nắm tay nhưng mà hôn bạn trai nghe à, vậy à, có ý kiến gì không bạn cảm giác bạn thấy như thế nào dạ hơi phê phê chị hơi phê hả bạn có bao nhiêu mối tình rồi dạ em có một mối tình chị ơi em chỉ quen được à, hơn một năm thôi thì mối tình nó không thành công cho nên em không quen nữa nhưng mà bà bạn đề nghị chia tay hay bạn gái đề nghị chia tay thì à, nói chung là chủ yếu là phụ nữ thôi phụ nữ khó hiểu lắm cho nên là người ta nói như vậy à. chia tay bao lâu rồi bạn em chia tay được 10 năm mà em chỉ quên một năm thôi thế 10 năm nay là lo chuẩn bị công việc không cho nên là chưa có mối tình nào đúng không dạ đúng rồi em thế thấy... giờ ờ, công việc là mình đã có được gì rồi à, nhà đất tiền uh, mạnh miệng dữ nhà đất tiền đợi chút bóc dáng ngoại hình gì tính sau đi các tường rất là ừ, quan tâm đến nhà quá nhà đất tiền Đấy. nhà ở đâu dạ bình dương bình dương đất ở đâu đất cũng ở bình dương luôn tiền để đâu tiền trong người trong người <laughs> kiểm tra kiểm tra Dở gì ờ, vậy móc luôn móc ra coi Trời ơi Gì 500 ngàn không vậy Trời ơi Không có, không hai 2 tờ 500 mới có 1 ngàn à. phải tích góp từ từ tiền vô tư đó nhiều lắm không có nghĩa là bây giờ nếu quen nhau là bữa nay mà bấm nút hẹn hò nhau xong là về đi cắt tóc liền phải không thì à, ba chục là xong có gì đâu mà lo <laughs> được được được thích người bạn gái như thế nào à, nói chung là mơ ước của đàn ông thì chỉ thích phụ nữ đẹp thôi ai cũng thế thôi kể cả anh của em cũng vậy thôi đúng không móc vô chi móc vô chi à, bây giờ em phải lôi vào không có chị chém thì chém cả hai anh em của em không chém mình em khổ em lý do tại sao ế à, em do tập trung công việc với lại tại vì cái cuộc tình đầu tiên của em bị thất bại nhưng em rất là sợ 10 năm rồi còn sợ gì nữa à, em không muốn quen rồi bỏ quen rồi em không thích em thích quen thì em lấy em tìm hiểu lấy thôi còn nếu có hư chỗ nào thì em sửa cho đó em xài tiếp em không có bỏ tại vì con người chứ không phải là máy móc làm như vậy nó mất hay này nghĩa là được là được từ đầu mà không được là thôi thì do do mình thôi mình làm một cái móc áo thì bây giờ chỉ kiếm áo treo lên thôi mình có đầy đủ tất cả mình kiếm tình cảm tình cảm thì không mua được phải đi nhờ đến chương trình mình cũng phải đưa ra một cái tiêu chí như thế nào tiêu chí thì đẹp như khách tường mình được rồi <laughs> sao nổi <laughs> em đã nói là bớt ai cũng thích làm ờ. à, em thấy gì không nổi đâu không nổi đâu nổi à. nổi bớt bớt chút kìa, bớt chút nó không nổi kìa không nổi bớt chút đi bớt chút đi năm bảy lạng không quan trọng một lạng chẳng đáng là bao cho thêm một lạng mới giặt rào tình thương đúng không anh <laughs> không sao cả điểm nào không thích ở người phụ nữ à, hay cam à, tính toán kỹ càng quá nếu lấy vợ về thì kinh tế tiền bạc ở nhà ai giữ tùy người ta 50 50 hoặc là đa số là người vợ giữ tiền chút nữa móc cái đó đưa hết bên đây nha ôi trời ơi ôi trời ơi <laughs> chuyện nhỏ chuyện nhỏ thôi qua mình xem ờ, có có gì anh giúp em nhá qua xem thấy à. kia thế nào nhá <clears throat> à dạ vâng. rồi xin chào em nãy giờ nghe anh nói vậy thấy uh, tình hình sao dạ cũng thấy anh nói cũng từ tốn cho nên là ừ, từ tốn dễ thương à. hay cái nè anh nói một câu nè lấy về là ở luôn không có thể thay hư đâu được. sửa đó chứ không ừ. có thay <laughs> hư đâu sửa đó chứ không có thay cái này hay nè không bao giờ bỏ giữa chừng à ha cái đó là cái quan điểm của anh hay cái là bên đây chưa ai sửa nè 34 tuổi chưa một mối tình dắt dài được đấy thôi bây giờ mình à, hai cái người này à, để ta tự nhìn nhau ta cảm nhận đi ha à, bây giờ mình có đi với người thân không dạ có chị họ dạ. chào dạ. anh quyền linh chào chị cát tường dạ, chị. mình là chị của à, út thêm thì uh, có một câu muốn hỏi về phía em dạ, ừ. chị, hỏi. À, chị muốn hỏi em là ừ, nếu mà một người phụ nữ một người con gái mà có vẻ đẹp về tâm hồn với một người con gái có vẻ đẹp về hình thức em sẽ chọn ở ừ, em chọn nào? người đầu tiên ạ có nghĩa là em sẽ chọn vẻ đẹp với tâm hồn dạ đúng ạ à. cái việc mà có đến với nhau hay không á là còn phải do cái sự mà các em tìm hiểu nhau nữa về phía uh, bạn trai bên này á thì chị thấy là cái cách nói chuyện á thì cũng ok à, uh, còn uh, uh, có một chút nghệ sĩ có một chút vui vẻ à, con chút hơi bốc đồng <laughs> cũng uh, có vẻ hơi phóng khoáng một chút nhưng mà cái này có thể là kìm hãm được cảm ơn chị bạn dạ, trai cảm chị ạ mình có đi với ai không dạ em đi với lại cháu ạ à con là cháu của nhân vật nam thế con nhận thấy thì nhìn nhìn chị phía trên này có vẻ là khó tính tính tình thì cũng có vẻ là hiền hai người cũng cũng rất hợp dạ theo con nghĩ vậy rồi cảm ơn bạn hồi nãy giờ à, tại vì cái anh bên kia anh làm mình à, mình mình hấp dẫn quá mình phải qua mình coi liền giờ mình trước khi kéo màn lên thì mình mới hỏi bạn bạn muốn một người bạn trai như thế nào em muốn một người à, chín chắn à, chững chạc với lại biết à, lo cho gia đình tâm lý một chút cái điểm nào bạn không thích ở người đàn ông không thích ừ, gia trưởng quá với lại keo kiệt tới vậy Anh không thích người phụ nữ chi ly quá tính toán quá bạn có phải là người như vậy không không em cũng là người à, bình thường nói chung là biết chi tiêu đúng mực rồi thôi cho hai người gặp nhau đi rồi bây giờ mình kéo màn lên ha chúng ta có hai phút để trò chuyện với nhau 2 phút bắt đầu chào em ạ Say what? Em có một hoa cho em Em có suy nghĩ gì về khi mà em gặp anh? Dạ thấy anh hơi lãng tử <laughs> Anh thấy em sao? Hiền lành, cũng xinh gái à, Anh thì nói chung là người lao động thì không có chăm chút bề ngoài nhiều hôm nay mới chuẩn bị sắm đồ đạc này đi có công việc thì mới mặc đồ đẹp thôi chứ còn thực ra anh mặc đồ lao động là nhiều chứ mặc đồ mới rất là ít thì sống chủ yếu là lo cho gia đình bố mẹ và quan tâm tới anh em à, làm chung hoặc là này kia mình phải giúp đỡ mọi người Vậy dạ, em muốn hỏi anh là ví dụ như anh tìm được người phù hợp á, thì anh sẽ có dự tính kết hôn trong bao lâu ạ? Nếu mà anh kiếm được ờ, đối tượng phù hợp với anh ấy, thì khoảng ờ, một năm mình cũng cầu mong là cái cuộc gặp gỡ hôm nay nó có kết quả tốt mình rất là mong chờ vào cái cuộc gặp ngày hôm nay bây giờ hát bài ờ, tỏ tình với cô ấy đi ừ, có thể là một hai câu thôi rồi mời bạn à, em đứng dậy hát đứng nhìn bạn gái ấy đứng xích lại cũng được <laughs> xích xích xích xích gần nữa à. à. hơi nguy hiểm quá <laughs> người ơi người ở đừng về hơi hơi khản dướng dướng dướng dướng người ơi người ở đừng về con cố gắng con cố gắng nở về không bạn gái đâu có nỡ về đúng không và bạn là gốc thanh hóa đúng không dạ em tặng cô ờ, này 36 bông hoa tượng trưng cho quê của em còn bạn nữ thanh hóa thanh hóa luôn thanh hóa luôn hả vậy là hai người cùng quê rồi bây giờ cả hai đều ở bình dương đúng không dạ à, quá là phù hợp rồi bây giờ suy nghĩ cho kỹ nha à, nãy giờ mình có thể nói chơi cũng thể vui nhưng mà giây phút này hết sức là thiêng liêng ba tiếng đếm tuy nó ngắn ngủi nhưng mà nó sẽ nhớ mãi giây phút này tất cả khán giả truyền hình đều thấy đều nhớ các bạn làm điều gì các bạn phải nhớ một lời hứa hết sức là quan trọng ba tiếng đếm bắt đầu một hai ba rồi đứng lên nắm tay cô gái ấy tay ai tay em cảm nhận như thế nào hơi mềm mềm bạn gái cảm nhận như thế nào dày dày dạ ấm ấm hôn cái đi không được phép à. không được phép không được khi nào hôn báo tôi nha à, có gì đâu yên tâm quen nha mình cũng quen khi chia tay rồi anh sẽ tôn trọng con đường của em đi và em cũng sẽ tôn trọng con đường của anh đi chưa quen mà tính chuyện chia tay trời trời đúng hay là bây giờ để em hướng dẫn cho anh nhảy lìa cha cha cha đi anh cứ làm theo em thôi nhé anh bước được em rồi rồi ok à, em xuống này rồi anh lên không dạ đúng rồi rồi em xuống này một hai chân sau chân sau hai rồi rồi chân ba bốn năm đúng không em nhảy em nhảy cùng chị với anh đi hai đứa mình là không có dễ thôi hai ba một wow anh bước cùng chúng em luôn hai ba một 4, 5, 6 Chờ không anh? Đâu là một lần nữa nha 2, 3 1 2 3, 4, 5 Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xem như thế nào Hả Màng mời bạn trai Mời bạn nữ bước ra sân khấu Rồi chúng ta nghe các bạn giới thiệu về mình nhé Mời bạn nữ Dạ em xin chào anh ờ, Quyền Linh Đẹp Trai và chị Cát Tường rất là xinh Chào bạn vâng, Dạ em ờ, tên là Lê Mỹ Trinh, năm nay 28 tuổi Sinh ra ở Ninh Thuận, làm nhân viên tư vấn tài chính ở Tân Bình, Hồ Chí Minh Mời bạn trai Mời bạn trai Dạ em ờ, chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường và chào quý khán giả Chào bạn Em tên là Thái Sơn, ở quê Sóc Trăng Em đang công tác ở Biên Hòa Đồng Nai Và em đang quản lý một công ty ở Biên Hòa lượng lý về gì bạn về à, sản xuất các hàng nông sản à, xuất khẩu à ừ. nông sản dạ. xuất khẩu mình sẽ chia sẻ chút xíu về hồ sơ lý lịch uh, tình yêu nhá bạn gái dạ em hồi đó giờ thì cũng rất là ít yêu và em chỉ có trải qua một mối tình thôi thế bạn trai bên kia là mình trải qua mấy mối tình rồi bạn trải qua một mối tình rồi chị tưởng cũng chia tay cũng mới cách đây 6 năm rồi 6 năm dạ. <laughs> mới cách đây có 6 năm mà quen nhau bao nhiêu lâu bạn cũng uh, gần 5 năm gần 5 năm dạ. một cuộc tình rất là dài em cũng đã tiến hành cái lễ đính hôn rồi à. sau đó lại à, hủy hôn do cái người nữ đó đó họ có con đường thứ hai của mình thì em cũng tôn trọng quyết định của ta tức là người nữ đã có một người khác dạ đúng rồi tại sao sao trong 6 năm vừa qua mình à, chưa tìm được người nào khác hả bạn cũng muốn lắm chị với à, sống mà đi làm sao mà thông mình đôi lúc cũng có những ngày cuối tuần đôi khi cũng muốn đèo bạn gái đi chơi hoặc là ăn à, quà vặt khắp sài gòn mà thiếu điều tại công việc nhiều quá rồi bây giờ cả hai bạn mình tính là khi nào thì mình sẽ tiến tới hôn nhân được là phù hợp bạn nữ Dạ, em thì luôn sẵn sàng rồi chị Mà mong là trước 30 Bạn trai Em nghĩ thời gian hợp lý là có thể là một hoặc là hai năm chị Cũng vừa khoảng thời gian Như bạn gái muốn tìm một người yêu uh, lý tưởng mình như thế nào? Cao trên mét 65, da ngâm Chuẩn. Đừng có trắng nha, em ghét trắng lắm chị Sao? Cái tường trắng nó yếu lắm chị Không, vừa, vừa, vừa không trắng nha Chưa chắc đèn là mạnh đâu em <laughs> Nhìn nhìn cái cảm giác nào nó yếu yếu làm sao á chị Rồi, dạ. rồi còn cái gì nữa không? Rồi ờ, đừng có ở dơ chị Đàn ông hay ở dơ Đừng có ở dơ <laughs> không ờ, có rồi em có gì nữa không về vóc dáng ờ, mà tướng tướng tá dạ không? là xương xương to nếu mà có râu quai nón thì tốt trời ơi <laughs> đen rồi râu quai nón nè hả xương to giống anh huyền linh quá vậy dạ đúng rồi anh Huyền linh cũng là một cái mẫu của em đó chị về tính cách có điều gì không em sợ nhất là người giả dối tại giả dối mất thời gian của nhau lắm anh có thấy vậy đúng không anh đúng rồi em vậy còn bạn trai bạn đặt ra cái mẫu người bạn gái của mình là người như thế nào cao khoảng mét ờ, sáu đô lại thôi công an đây làm ổn định đó là yêu cầu trước tiên của em còn số đẹp đối với em không quan trọng vấn đề đó về tính cách á thì uh, thứ nhất là phải là người phụ nữ của gia đình và bên cạnh đó phải là người năng động bớt chiều cao xuống chút được không dạ được chị <laughs> dạ. yêu cầu thôi chứ khi mà nhìn nhau rồi tình yêu đến thì mát mốt cũng được ờ, chứ nữa mát cũng yêu luôn đâu qua nón rồi được kia đúng chuẩn luôn ha <laughs> trai trai quá trời luôn rồi vậy ổn dạ, rồi chị ở dơ có không không dạ, ở dơ thì, thì thì không có cô chị cô ghét ở giờ lắm á khi ờ, mình ờ, đi làm về cái ngày mệt mỏi đó biển tắm đúng không dạ không anh mình thường là ăn, ăn tối trước rồi sau đó mới tắm thì nó hơi chạy xíu cũng không sao miễn có tắm là được <laughs> rồi dạ. dạ chào anh chào Linh anh này à, đàn ông nhìn cũng anh vẫn thích đấy bởi vì à, cái dáng của anh nó rất là phong trần dạ. người rất là năng động bởi vì quản lý mà vững vàng dạ. rồi đôi mắt rất là đẹp mà đúng ý em luôn á đen rồi quay nón nữa. em cũng xinh nữa hai người lấy nhau rồi để con mắt đẹp lắm này nha em rồi anh. cặp này hợp lý ừ, mình có đi có người thân đi theo bây giờ à, mình hỏi coi ý kiến người thân sao cái đã dạ mẹ em phải à, lặn lội ngoài à, quê vô luôn á chị ồ vậy hả dạ ồ cho cho cho chị gặp mẹ đi dạ mẹ em dạ chào cô rồi chào à, bạn Cát Tường với à, bạn à, Quyền Linh Thì theo như thấy bạn Nam ở này á thì được tốt nhưng mà điều bên ngoài mình nhìn á thì mình thấy chắc là rất là khó tính quản lý mà cô phải khó tính lính à. mới nghe được chứ cũng tùy trường hợp với cô tức là khi trong công việc thôi nhưng mà còn bên ngoài con nói chung cũng rất là thoải mái với bạn bè cụ sợ về khó tính với con dạ, con không có hứa ly <laughs> hứa dạ. mai mốt nếu mà có gì con sẽ gì đó hứa dạ đi. con hứa với cô ạ à. hứa sao con hứa với cô nếu mà sau này mà con có cọc cằn khó tính với bạn thì à, cô quánh con hả như thế nào con cũng chịu ủa mà anh khó tính là khó tính sao mà nó hiện ra nét mặt luôn cái, À, nói chung là khó tính nó chỉ là trong công việc thì chị chẳng hạn như tôi yêu cầu chẳng hạn sáng nay anh phải làm cho tôi được bao nhiêu đó thì nếu mà anh ok rồi anh phải làm cho bằng được nếu mà anh không làm được thì sẽ khiển trách anh đúng rồi ví dụ giờ bạn gái dạ. mặc đồ à, hơi hở hang chút à móng tay móng chân sơn à, hay là tóc nhuộm này vậy được không không à, cái đó cũng uh, tùy uh, trường hợp vậy chẳng hạn như mình đi dự tiệc thì tất nhiên là mình phải make ấp, điều đó là điều tất nhiên nhưng mà chẳng hạn như mình không thể nào ở nhà mình ra vườn mình ờ, sơn móng tay hay là mình kéo chân mày được tùy với hoàn cảnh của mình mà mình có cái trang phục cho hợp lý cũng khó à. tính thiệt ha ừ. thôi à, bây giờ thôi để hai trẻ gặp nhau đi cô ha rồi tình hình lên sao chúc cô quyết định nha à, à. rồi kéo màn lên hôm nay là có mẹ bạn gái đi nữa đó dạ. rất là quan trọng ha dạ. nào cô gái ninh thuận và chàng trai sóc trăng chúng ta hãy gặp nhau à, dạ. em chào anh à, em tặng bà cho anh nhé cảm ơn rượu nho hả ha chưa gì mời anh uống rượu rồi cho anh say xỉn nè đó là ờ, đặc, đặc sản của đặc sản của quê em á rồi thấy anh đẹp trai không em em, thấy à, về cái độ tiêu chuẩn đẹp trai là ảnh ờ, chắc là đạt cũng được à, chín rưỡi mười đó chị <laughs> <laughs> em có hai thắc mắc thôi cái thứ nhất em rất là ngại cái người đàn ông mà lăng nhăng á anh có nghĩa là trăng hoa với lại là hả gặp gái là cứ mình không có bắt chuyện nhưng mà người ta mà bắt chuyện với mình hoặc là người ta trao đổi với mình là thôi rồi luôn thì tất nhiên đàn ông con trai thì ai cũng ga lăng dạ. nhưng mà khi mình đã quen một người nào đó rồi á thì chỉ một người đó thôi quen nhau mình cũng quen khi chia tay rồi anh sẽ tôn trọng con đường của em đi và em cũng sẽ tôn trọng con đường của anh đi chưa quen mà tính chuyện chia tay trời <laughs> dạ không chị dạ đúng rồi em cũng rất là thích những người tính rõ ràng anh còn điểm sống của anh cũng là gì em rất là thích chữ dáng của mình em nhảy khiêu vũ thì rất là là tốt ờ, không biết là anh anh có thích cái cái môn thể thao này không và anh thì trong 72 phép thần thông món đó là anh không biết wow. <laughs> món không biết bây giờ anh cũng không biết tại chỗ không? hay là bây giờ để em hướng dẫn cho anh nhảy lìa cha cha cha đi mọi người thấy được không nếu mà em đã có ờ, hữu ý thì tại sao anh lại khước từ được anh cứ làm theo em rồi, thôi okay. nhé anh bước ngược lại em rồi okay. À, rồi ok hai ba em rồi. xuống này rồi anh dạ, lên phải không dạ, dạ, dạ đúng rồi rồi thì em xuống này một hai chân sau chân sau <laughs> hai rồi ok rồi chân chân đạp ba. chân ta đó đúng rồi bốn năm được không à, em nghĩ là em nhảy, em nhảy cùng ừ. chiều với anh đi ừ. hai đứa nhìn về một hướng nó dễ hơn à. hai ba một wow anh bước cùng chân với à, em luôn hai ba một hai ba bốn năm ok được không anh em <laughs> lại một lần nữa nhé rồi, dạ, okay. hai ba một hai dạ. ba bốn năm mong là anh về tập thể dục nhiều hơn thôi em em nhảy đi em mình đi em, nhảy mình em đi em ơi ờ, về em, em, dạy đóng cửa em dạy ảnh em phải mời mẹ em em lên không được không được em trai xuống mời nhiều mẹ lên kìa đứng lên dạ yeah. <laughs> à. ít thôi nha à, coi, coi mẹ đang học hỏi nha dạ. mẹ nhảy còn dữ hơn con nữa cảm ơn ờ, cô nhiều tại dạ. em cũng rất là muốn mẹ em tập thể dục cho nó khỏe chị anh nói là những người những gia đình mà có đam mê nghệ thuật á dạ. rất là thoải mái chưa chưa chưa nhìn, nha. nhau nhìn nhau đang tâm okay. sự mà bây giờ hai người có thể trao đổi một số vấn đề về ờ, vị đám cưới thế nào kế hoạch về tình yêu là sao kế hoạch đi. gì đó hẹn hò nếu mà hai đứa sau này mà tiến đến được với nhau thì chẳng hạn chuyện con cái thì anh nghĩ nên dừng lại hai con là đủ thứ nhất thứ hai thì ờ, trong quan điểm tình cảm anh thì cũng đơn giản lắm thì ai cũng có một cái không gian riêng cho mình ha không phải lúc nào yêu nhau em cũng phải đi với anh hoặc là khi mà em đi với người khác anh thấy là này gian thì cái đó là đối với anh thì anh rất là thoái những chuyện tình cảm yeah. Dạ. nhưng mà một chữ thì luôn luôn phải có là sự chung thủy em thấy rất là bất ngờ khi mà quan điểm của anh có đến khoảng 8 ờ, đến 90 phần trăm giống quan điểm của em <laughs> thì nếu em không ngại mà quê hương anh đứng bằng đồng chua đó cái đồng anh nghèo cài lên sỏi đá thì anh cũng nguyện một lần đưa đó em về nhà suốt đời có thời gian yeah. Dạ. Chúng ta hãy à, nhắm mắt lại, tĩnh tâm lại, suy nghĩ và có quyết định bấm nút hay không. Chuẩn bị, để tay vào nút bấm. Một Hai Ba Hết thời gian Hãy nắm tay để cảm nhận ngày đầu tiên gặp mặt nè và sẵn có ờ, mẹ bạn gái rất nhanh lẹ chúng ta hãy nói điều gì đi con xin phép cô à, cho phép con được ờ, à, xin gì trời ơi vậy là em nghĩ là chắc là chưa được nắm tay đâu anh nghĩ nếu mà có thời gian thì những ngày cuối tuần thì con cũng xin phép cô được đưa bạn đi chơi để cho tụi con có thời gian tìm hiểu với nhau nhiều hơn dạ.